sẽ rất là tiện lợi đẳng cấp sang trọng người quý tộc đi Mercedes 7 tỷ nhân viên Nguyễn phải mua một cái penthouse ở dưới bồ xong một cái hỏi anh không mua ở dưới bồ anh mua ở với em được không cái nó cười không nói gì cả thôi đi ba đồng môn sư huynh đệ không à tụi bay xe bất động sản như tụi bay xe thằng khác đi xe tao làm gì trời kiến thức bất động sản kinh nghiệm thực tiễn mô lừa đảo Dreamer làm giàu Kiến xây Việt Nam Duy Nguyễn THOL BBT Building Mấy em biết anh đang uống nhiều không? Nope. Whey protein, estrogen Hồi kỳ uh, tập xong á mấy nhân viên anh nó pha cho anh một whey protein nhưng mà nó lấy của thằng titanium isolate cái anh mới nói tụi nó ủa anh là giám đốc mà mấy em mấy em phải cho nó uống cái loại nào xịn xịn chút xíu chứ sao uống uống uống uống uống san isolate cái nó ngồi nó khẽ anh mấy em nó nói là ủa vậy san cùi hả anh san không tốt hả <laughs> không phải là vấn đề san cùi san tốt mà có vấn đề là anh thích uống đồ mát cơ <laughs> nó tập anh nói vậy đó anh nhiều súp lắm anh thích uống đồ mát nên cái này là apple gần rồi nhờ cái cú sai lầm nữa đó mấy em bây giờ mấy nhân viên nó có nguyên hũ xanh nó uống luôn mấy oh, câu chuyện này không phải là diễn ra một lần mà nó diễn ra nhiều lần nhiều khi anh đang livestream đó anh kêu nó pha cái này nó pha lộn cái kia xong cái anh, cái anh đâu uống được anh cho nó nên nó thật sự á đừng có qua mặt tao tụi bay chơi chiêu chứ gì đúng không nó để đó cuối năm xử một lần mấy em thôi giờ quay lại ờ, nội dung chính ngày hôm nay cuộc đời á sống trên đời á thằng khôn nó lừa ngu nha mấy em nguyên tắc là vậy thôi yes thì à, anh làm video bất động sản nhiều quá thì à, nói chung mày cũng có quen rất nhiều cô gái bán nhà bán đất à, kinh doanh bất động sản bữa hổm mới gạ anh mua cái shop house ủa lộn lộn mua cái penthouse à, mới gạ gạ mua cái penthouse thì bây giờ có thể các bạn ngồi ở đây á thì các bạn không biết penthouse là con khỉ khô gì cả đúng không nhưng mà anh xin trân trọng giới thiệu penthouse quận 7 nhà của anh có penthouse anh gì cũng có đó mấy em năm em chơi anh đúng thầy rồi đó cái penthouse á là cái tầng cao nhất của một cái tòa nhà đó cái tầng đó nó kêu là penthouse thì bây giờ điểm qua BBT quận 7 cái tầng cao nhất là gì trung tâm event center hội nghị họp hành đúng không game show nó cái tầng đó phía ngoài kính ở mặt cao nhất nhìn toàn thành phố ở abc các kiểu các bạn có thể vô đó ủa các bạn hiếm vô đó à các bạn vô đó được khi nào được mời tham dự những cái hội nghị những buổi giới thiệu sản phẩm mới của BBT hay những cái gì gì đó rồi chỗ là chỗ tiếp đối tác rồi học hành đối tác điêu hợp đồng điêu điếc cái gì đó rồi hoặc là cái chỗ đó chơi game show đầu thi đẩy tạ mạnh nhất yếu nhất dài nhất gì đó chỗ đó thưởng thức súp mới đúng không cái chỗ đó là làm gì nữa cái chỗ đó kéo hết đóng ghế ra đó không kéo hết đóng ghế ra rồi thi thể hình thể lực gì đó nói chung á là cái tầng cao nhất của bbt quận 7 là penthouse là penthouse thì trong bất động sản nó có những cái khái niệm mà các bạn ờ, từ từ biết đó là penthouse và shop house nó thì bữa hổm con nhỏ bất động sản kia nó dụ anh nó nó kêu anh mua cái penthouse đi đó sẽ rất là tiện lợi đẳng cấp sang trọng người quý tộc đi Mercedes 7 tỷ nhân viên Nguyễn phải mua cái penthouse ở dưới bồ nghe cũng có lý nó biết anh mê gái xong một cái hỏi anh không mua ở với bồ anh mua ở với em được không cái nó cười không nói gì cả mình nhưng mà tao mua dám nó chịu quá. Nó. nhưng mà cái vấn đề này là cái gì thôi đi ba đồng môn sư huynh đệ không à tụi bay sale bất động sản như tụi bay sale thằng khác đi sale tao làm gì trời đầu tiên á vô sale nó ừ penthouse là sống trên đầu thiên hạ Ồ nghe oai chưa tất cả mình đi tụi nó đều dưới chân mình hết xong rồi cái à, penthouse á là bây giờ là mình ở là cả như mình có view nhìn thành phố nhìn mây nhìn nước nhìn trăng nhìn sao nhìn trời nhìn biển sống vậy mới là đế dương mà giá penthouse nó mắc hơn cái cái cái cái, cái căn hộ bình thường mấy em nghe nó có lý không cái bọn chung cư này hơi bị căng đó nha nghe rất có lý đúng không nhưng mà đối với anh nó lại vô lý anh nói thẳng luôn nè bây giờ á thí dụ như bây giờ á nếu mà mua penthouse á thì anh mua mẹ nó cái shop house đẳng cấp hơn yes tại vì sao anh chứng minh cho mày nghe thứ nhất á, là cái penthouse là nằm ở tầng cao nhất mày đi thang máy giữa chừng mày mắc tè thì sao <laughs> tụi bay chưa đi thang máy chung cư các em chưa có biết cái chung cư là cái rất là xô bồ cái rất là bực bội đúng không tụi em đi vô thang máy chung cư gặp thằng này con kia đồ cắt kiểu nó ồn ào nhức đầu lắm thí dụ như bây giờ tụi em mua tầng 5 đi tụi em đi thang máy từ tầng 5 xuống đất quãng đường rất là nhanh xử lý nó dễ đúng không chịu đựng cũng ít nữa còn bây giờ tụi em mua thăng mua cái penthouse nằm tầng mẹ bảy chục á ví dụ tầng bốn chục thôi bảy chục cao quá tầng bốn chục đi cái thang máy từ tầng bốn chục xuống tầng một gặp mấy thằng khứa kia cứ tầng một ra tầng hai nhấn một cái tầng 2 tầng ba nhấn một cái tầng bốn tầng năm nhấn một cái anh hỏi tụi em bật không tao nói thiệt á cái bọn ở chung cư là cái bọn nó yếu đuối chứ không phải nó như gamer đi bộ đâu ba đâu gamer của mình á nó thiệt với em á năm tầng không có đi thang máy yes đúng không người ta đi thang bộ cho nó khỏe cho nó đẳng cấp tập thể dục nữa còn mấy ông nội kia đi tầng 1 lên tầng 2 nhấn thang máy b 1 vô b 2 cũng nhấn thang máy nó nóng máu lắm anh anh có chung cư anh cho thuê mà anh biết anh rành chung cư lắm mấy em đó, <laughs> ờ, mà bây giờ đó, nó mua bên hao tầng 40 tao nội cái thang máy tao nóng rồi nó thang máy nó nóng rồi đúng không xong rồi cái ờ, thang máy anh đam nó cãi được không có đâu dân việt nam mình cái gì cũng biết biết đều không biết mấy em vô thang máy ồn ào như chợ cá vậy đó ở nhà mày muốn nói sao mày nói đúng không thang máy là cái công cộng mà ba nó vô nó ồn ào chở cá nhất là gia đình nào có con nhỏ trời đất ơi thằng nhỏ nó phá mà đi chiều nữa nữa mẹ bà nó nít nó vô cầm thang máy nhấn nút nút một tới nút bốn chục luôn nút nào nó nhấn hết á rồi xong rồi cha mẹ cổ vũ con ừ con thông minh con giỏi Ủa, xin lỗi tán một tay đầu tay chút khác luôn nữa chứ <laughs> con bà ra đường á bà giữ không được thì xúc bà luôn nó giống như dẫn con chó ra đường mà không rọ mỏ nó coi có bị phạm lỗi phạm pháp không đó nên ở chung cư á là nó rất là xô bồ cho dù em chung cư nào chung cư cao cấp nó đỡ hơn được chút nó đỡ hơn được chút nhưng mà tính ra vẫn là phường ở thuê đúng không ở thuê có phải nhà mày đâu đó mày đi đâu mày bị giám sát hết mà vẫn còn bồ tóc ngắn tóc dài gì đó biết hết trơn trời à thằng bảo vệ đi qua phải trình bảo vệ đi qua phải trình thằng bảo vệ rồi mỗi lần ví dụ như cái thẻ từ nó không ăn cái một á cái nó nói anh ơi anh xuống xe phải anh chủ nhà không các kiểu đưa đưa giấy tờ để chứng minh đúng không người ta nó cực chẳng đã người ta mà ở chung cư đúng không mà shop house rồi nó tùy thế à không phải cái shop house nào nó như shop house nào tụi em có kiến thức tụi em ở tụi em chọn thì tụi em phải biết cái đã tụi em biết rồi từ cái nhu cầu của từng người người ta mới chọn đúng không ví dụ như shop house của anh Duy Nguyễn bên BT quận 7 là đẳng cấp rồi đúng không cái shop house đó tổ chức sự kiện tổ chức event nó đúng còn ở trên cái shop house đó thì cái mày chọc trời vậy nè sợ độ cao chết bà mở cửa sổ ra tự nhiên ối ột ột nhà thì có người này người kia đâu phải mình em đúng không thí dụ bây giờ em mua shop house sau này em em, em phập trúng con vợ con vợ mới sợ độ cao rồi lỡ con vợ mới không sợ đẻ đứa con ra sợ độ cao thì sao thứ nhất nó rất là bất nó phải nhìn tới cái chuyện bất tiện cái đã đó còn thêm cái nữa là cái chán lâu lâu tụi em lên shop house một lần tụi em nhìn thành phố thì nó ok còn bây giờ 365 ngày một ngày 24 tiếng một tiếng 60 phút một phút 60 giây lúc nào cũng cái quan cảnh đó nhìn chán không nội đúng không giống như anh xây cái nhà nè lúc mà anh mới xây chưa lắp máy lạnh chưa lắp la phong gì vô á ngồi trên cao nhìn xuống đường rất tự hào ba năm nay tao có nhìn phát nào toàn đóng rèm kéo cửa là không à nó chán á biết không mấy em thêm cái đó nóng nữa trời đất ơi sài gòn nó đổ nắng mà cái bên hao á bên hao thì phải chơi cửa kiến chứ không lẽ bên hao chơi say mẹ hết rồi ra gì đúng không nó bên hao xây cửa kiến kiến nó hấp thu nhiệt vô nó nóng cho thấy bà nội luôn mở mới lạnh không á đóng tiền điện chết bò à. mấy cái đó có ai nghĩ tới chưa nhưng mà nó sale nó sẽ không nói cho em nghe đâu nó sale giờ nó nói hết á im với ngôn gì nói nói sao biết rồi sao mua nó cứ cà giỡn cà giỡn thôi giờ à, em cặp bộ với anh đi mua anh cho mở rồi anh tới thăm em What? anh giỡn để cho nó nó bỏ điêu đi đừng điêu anh nữa tầm môn xuống để dân cái bất động sản chúng nhau mà nên các em chào dự án cho nên chắc chắn anh phải mua tao anh có tiền đâu mua anh nói thẳng luôn giờ covid nghèo rồi cái nó trời em anh nghèo ai giàu mày cứ vậy không nghèo tao nói nghèo chứ sao đúng không bây giờ dự án trong thời điểm này sao mua ba để chờ cho ba bốn tháng nữa nó xuống đáy thì tính giờ mua không có tiền đó, đó là cái penthouse nha giữ xe này nọ rất ư là phiền phức vô chung cư trình bày thẻ que quẹt đủ các kiểu mệt chết mẹ chứ giờ anh giờ nhà của anh vậy hai ba cái hầm anh đậu xe mình anh ấy ý cò gì đâu Ô, ra vô thoải mái đó là cái lý do anh không giờ nữa penthouse mặc dù nhà anh có penthouse quận 9 anh cũng có penthouse nữa penthouse quận 9 anh làm làm home gym chứ anh không có ở chẳng qua làm cao lâu lâu nhìn lên view bạn bè tới mời chơi mời tới chơi dẫn lên nữa cho tham quan chút đỉnh thôi chứ ở ngoại cát vậy thì đối lập với cái penthouse là cái gì là cái shop house cũng ở chung cư luôn em nhưng mà cái shop house nó lợi hại cái penthouse nha cái shop house giống như cái nhà đó đó từ cái cái shop house là cái tầng mà thấp nhất cái tầng mà tầng mặt đất á cái tầng á chung cư nó nhiều tầng đúng không mà tầng mặt đất á là cái tầng shop house cái tầng đó tụi em kinh doanh được tụi em có thể mở ra phía trước phía trước cạo neo phía sau căn phòng cái tầng đó thì nó ok nên bao giờ cái shop house với cái penthouse á thì nó cũng khác nhau nó nó nó nó đối lập nhau nó khác nhau về mục đích còn có một cái thể loại trong bất động sản nữa là một cái tầng mà nó thông luôn đố tụi bay là cái gì comment vô trúng mày men nha thí dụ như ờ, cái tòa nhà đó 50 tầng nó có một số tầng nó thông luôn nó không có phòng nào cho nó thông nguyên tầng luôn đó đố tụi em đó là cái gì mà mấy thằng game nó mướn nó, nó làm game đó nhưng mà nói á cái à, cái cái cái cái shop house á thì nó cũng dài nó cũng là cả một video đúng không nó có mặt được và mặt không được có shop house anh không biết á, là tụi em cái nhu cầu ở đây tụi em có cần anh chia sẻ kiến thức về shop house hay không yes. chứ anh nói ra sợ lạc đề đúng không bây giờ mình quay vào cái ben house cái ben house đó là một là là là cái tầng cao nhất á. anh nói nãy giờ bao nhiêu lần rồi thì á, khi mà một cái dự án bất động sản nó, nó ra đó thì nó sẽ có rất là nhiều cái cái cái cái, cái gọi là gì ta cái sản phẩm đó thì penthouse là sản phẩm shop house là sản phẩm tùy lốc nữa ví dụ như cái penthouse của mày mà nguyên ngay hướng tây đi mặt trời nó chiếu vô chói chang luôn giá khác đó còn penthouse hướng bắc giá khác hướng đông hướng tây được giá khác ôi phải nhức đầu quá <laughs> thì ngày hôm nay anh chỉ chia sẻ cho tụi em thấy là những cái bất lợi của penthouse và những cái lợi của penthouse penthouse nó chả có lợi gì hết, ngoài cái lợi đứng trên đầu người ta thôi tất cả mọi cái khác đều ở dưới chân mình nhưng mà mình là người cuối cùng ra khỏi thang máy bởi cuộc sống chung cư là cuộc sống nó ngột ngạt cho dù mà chung cư gì đi chăng nữa nó sẽ chịu sự giám sát này nọ nó kia rồi kia cái kiểu nó chịu sự này nọ kia tại vì đối với anh nó thật sự chung cư là xu hướng của tương lai sau này chắc chắn là cỡ như quay camera này tiền đâu nó mua nhà ờ ờ mày, mày cưới được vợ mày cũng chưa mua được chung cư thôi à nên mới nói là chung cư là xu hướng của tương lai còn mua được nhà đất là mẹ cha có tiền yes. hỏi thiệt nhà mẹ cha có tiền không nope. rồi mẹ cha bồ mà có tiền không nope ông mẹ trang ăn bồ không có tiền bỏ nó đi quen khác chứ giờ mày đã nghèo rồi bá vô con nghèo nữa chi tôi dạy rồi đúng không nó bây giờ á cái chuyện cái nhà cái cửa là thôi đừng có mơ ước cái chuyện đó là cha mẹ tụi em tích lũy may ra có chứ còn à, đa phần mua được chung cư là mừng thấy bà nội rồi đó, thì cuộc sống chung cư nó đầy thú vị nó có mặt được và mặt không được anh lấy anh chỉ cho mày mặt không được thí dụ mà vô mấy chung cư rẻ tiền mà chừng 2 tỷ đổ lại là nó giống như bệnh viện vậy đó nó có lối đi riêng nó lối đi về thòn sắt bách vậy nè xong rồi cái hai bên là hai cái phòng nó đối diện nhau thí dụ như 10A 10B gì đó đối diện nhau vậy nè đúng không thí dụ mà dẫn bồ về thằng kế bên nó đối diện nó biết chắc mà không cần biết nguyên chung cư biết luôn không cần không cần cái nhà nó biết nguyên chung cư nó biết luôn mày gửi xe đằng bảo vệ nó biết rồi đúng không rồi xong mà chưa kể mang bảo vệ nó coi hết hệ thống camera luôn nó biết sạch luôn nhất là mấy con nhỏ con gái mà cởi cởi tuồng đi nhông nhông ở trong nha uh -oh nó có những góc camera thấy luôn trời đất ơi ở chung cư nó bị giám sát cực kỳ nhưng mà đổi là được cái an ninh nó dụ mày bị trộm cái nó biết nào trộm luôn không bao giờ mà thằng này nó biết thằng cái bên làm khỉ gì mà cái luật rất là vậy luôn hai vợ chồng tối nay có sinh hoạt vui lòng nhẹ nhẹ nhẹ nhàng gọi là yên ắng chúng tôi tầng năm đây cần phải đi ngủ ngày mai làm sớm tầng 4 hay tầng 6 nó nói cuộc sống ở trong chung cư nó là vậy mà chưa kể mang thầu á nó thiết kế cái chung cư cách âm siêu tệ luôn Mày lên mà nhẹ cũng nghe Thầy luôn á nó mua đi thấy cảnh lúc mua đâu có nói lúc mua nó chưa có thằng ma nào dọn vô hết không hề biết mua là gì à đưa cho mày vài tấm hình à nhà mẫu nè cưng xong rồi cùng lắm tới hồi nhận nhà dẫn lên ở à, nhà em nè giờ vậy đó chưa có đặt chưa có đặt ngồi xuống chưa biết nhà kế bên chưa dọn vô chưa biết mốt phát sinh đóng vấn đề những cái gia đình nào mà gọi là đông đông hay là những gia đình nào truyền thống của tạo không được đâu yes. chỉ có những gia đình nhỏ gia đình nhỏ giống như thằng thằng thịnh nó quay phim này mốt lấy vợ là hai chồng nó kêu là gia đình nhỏ đó thì hai vợ chồng nó mua chung cư trả góp thì đó xu, xu thế tương lai không tránh khỏi còn bây giờ mà kiếm đất mua nhà là cái chuyện rất khó nó khó lắm bây giờ nội chuyện mua đất mua nhà mà giờ giấy tay giấy không tay em mình chưa biết sổ đỏ hay sổ không đỏ còn chưa biết cứ ừ vô nhắn tin anh Duy Nguyễn ơi thằng này nó bán đất cho em mà nó kêu ờ, ngân hàng lo từ A tới Z là sao anh thì hỏi đất có sổ không không có sổ anh ơi nó giờ mua đất có sổ là sứa rồi ờ Alibaba kiếm mày vậy mục đích chính video này là cái gì mục đích chính video này là là nổ cái penthouse quận 7 đó ba đổ sàn đổ móng gì bên penthouse quận 7 á đổ đà đổ điếc gì nội thất gì đó video nổ vô à hao quận 7 của anh Duy Nguyễn chứ anh Duy Nguyễn đâu có rảnh đâu làm một cái hao của người ta chỉ luôn hao quận 7 hai đi Phục Mang Bình Thạnh quận 7 ok sẽ đi hoạt động cuối năm đó nhà của anh Duy Nguyễn bên quận 7 đó mà nhắc tới quận 7 là cái gì quận đáng sống nhất Sài Gòn khỏi nói đáng sống nhất mấy cái chỗ như nè Thanh Đa nè Thủ Thiêm nè Thảo Điền nè hai chục năm nữa rồi bàn hiện giờ chưa có tuổi <laughs> tại sao không phải anh có nhà quận 7 mà nó tốt về quận 7 anh chỉ cho em những cái điểm mà quận khác nó không có thứ nhất quận 7 nhiều sông mà nhiều sông thì nó mát đúng chưa khí hậu quận 7 nó sẽ mát hơn đó và quận 7 nó gần nhà bè với gần cần giờ là cái gì là cái lá phổi của sài gòn ông ơi là cái dự là khu dự dự gì gọi là gì à, sinh quyển của thế giới nữa ok chưa Nó gì cái gì à? ai ơi nếu như sài nếu không có cần giờ thì ai ơi thành phố không có rừng đó nếu không có cần giờ thì ai ơi thành phố đâu có biển ha hiểu chưa quận 7 là nó xong mát kinh cây nhiều chỉ có cái quận 7 là cái là cái quận mà nó có cây xanh mật độ cây xanh trong thành phố là khá là cao còn mấy cái quận khác á chặt bà nó hết rồi nóng thấy bà luôn tự nhiên có một cây phượng đè chết thằng nhỏ chặt hết phượng toàn quốc luôn và bây giờ là đường xá bây giờ mùa này mùa mưa mấy ông chặt cây quá mấy em ơi chặt cây thế tội luôn á nhưng quận 7 nó còn cái mát của cây xanh nó nó có được một cái đô thị hiện đại đúng không nó có được hệ thống giao thông tương đối là ok hệ thống giao thông quận 7 nó tương đối ok quận khác rồi khí hậu ok hạ tầng ok biết khu ăn chơi chưa hồ bá nguyệt chó mắt hơn người nữa đó nó, nó, nó nếu mà nó quận đang sống á là phải quận 7 rồi thôi chứ quận nào hết á còn mấy quận kia là chờ hai chục năm nữa xây xong rồi mới tính chứ còn giờ không biết rồi cảm ơn các em theo